khai trương Thảo Kính Store tại số 10 Chi Lăng, thành phố Hòa Bình. Thao toàn thành phố Hòa Bình đeo kính thoải mái với cực nhiều ưu đãi, tặng 100 gọng kính hoàn toàn miễn phí và không điều kiện trong khung giờ vàng 9 giờ đến 10 giờ và 17 đến 18 giờ trong duy nhất 3 ngày, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Tặng kính lão đọc sách cho toàn bộ khách hàng trên 40 tuổi. Bên em tiếp tục tặng 100 kính đổi màu trị giá 450.000 một kính. Tặng tròng ánh sáng xanh cho tất cả khách hàng đặc biệt là game show, lọt khe nào nhận quà khe đó với giải thưởng cao nhất 2 triệu đồng. Gọng kính được bán với giá chỉ 9.000 đồng một cái, 19.000 đồng một cái, 29.000 đồng một cái và sale 50% toàn bộ gọng Hàn Quốc tại cửa hàng. Một chương trình ưu đãi cực lớn Thảo Kính So gửi đến toàn bộ các em học sinh, tặng miễn phí toàn bộ gọng kính trẻ em cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Mời tất cả mọi người qua số 10 Chi Lăng, thành phố Hòa Bình để nhận ưu đãi của Thảo Kính Store.